我对岸在白纳，风雨漂泊的残楼在聚首。 Sáng nay tôi nhìn đồng hồ 7 giờ vào lớp nhưng gần 7 giờ 30 mình vẫn đang ăn sáng Và lúc ấy tôi chợt nhận ra Mình đã tốt nghiệp cấp 3 rồi Cũng chẳng hối hả tới trường mỗi sáng nữa Cũng chẳng còn thấy hình bóng ai đó năm mấy nữa Kim đồng hồ vẫn quay Nhưng mình chẳng thể quay lại được ngày ấy nữa rồi Và tôi chỉ muốn nói với các em đang học cấp 3 rằng Khoảng thời gian mà các em đang chán ngán Là thứ mà cả đời này chúng tôi cũng không thể quay lại được nữa Ngày năm đó ta đã cười thật